Phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng xin kính chào quý vị khán giả và bác, các bạn thân mến nhé. Thì hôm nay tiếp tục thì Phạm Hướng lại xin chia sẻ cho quý vị về cái phong thủy nhà ở của tuổi 1979 kỷ mùi nhé. 1979 kỷ mùi. Khi quý vị đến với kênh phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng cho sự viên mãn có nghĩa là luôn luôn ở cái kênh này Phạm Hướng luôn luôn chia sẻ cho vị những cái vấn đề liên quan đến phong thủy nhà ở của tuổi 1979 thứ nhất phong thủy về hướng nhà xây hướng nhà tắm hướng nhà bếp rồi là màu sắc phong thủy rồi là cung tử vi là gì cung bắt chặt để làm gì rồi là năm nào được tuổi xây nhà rồi là những cái khung giờ hoàng đạo của quý vị là khung giờ nào nhé thì cái tuổi 1979 nam và nữ này là kỷ mùi nhá để phòng hướng chia sẻ nhé 1979 Lam mạng là cung ly La mạng là cung ly là cung tử vi hay còn gọi là cung sinh đấy nữ là cung tốn nhá. nữ là cung tốn Thì cái cung tử vi này để xem lá số tử vi trọng đời qua 100 năm Rồi là cái cung tử vi này để xem tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không Hợp nhau hay không Đó là cái cung tử vi nhá thế cùng cung bắt chặt ở đây đó là cung gì một người có hai cung cung tử vi và cung bắt chặt hay gọi là cung phi nam nữ quý vị đi tìm cái cung phi nam nữ này để làm gì để là cái lại vấn đề công danh tài lộc về đường lương duyên về đường con cái nhá thì làm sao chúng ta tìm được thì phạm hướng chia sẻ quý vị nhé đó là cái cái hướng mệnh đó là cái cái hướng cung phi nam nữ là có cung mệnh cái cung mệnh là hợp hướng nhà hướng nhà hợp nó gọi là cái cung cung hợp hướng nhà hướng phong thủy đó thì phong hướng chia sẻ thì chúng ta lấy 1000 lấy 1979 của quý vị mà quý vị chia con số 9 đó là cái con số tự nhiên cuối cùng và cũng là cái con số tự nhiên trong bắt quái đó là con số 9 khi quý vị lấy 1979 mà chia cho 9 thì nó sẽ ra là 219,8 thì quý vị sẽ lấy cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 8 quý vị lấy con số 8 đó để quý vị tra vào bảng cung phi bát chặt cung phi bát chặt đây thì quý vị nam thì tra bảng nam nữ thì tra bảng nam bằng nữ nhá thì nam thì số 8 số 8 thì tương ứng với là cung chấn này cung chấn ở đây đó là cung nào đó là hướng chấn đông này cũng chính là hướng chấn đông thì có phải là 1979 kỷ mùi nam mạng là con nhà đông tứ chặt nhá là chấn đông này đông nam này chấn nam chấn bắc nhá đây là hướng nhà xây và hướng bếp và hướng nhà tắm nhá thế còn lữ thì quý vị chọn ở đây là lữ nè nữ rồi cha bạn của lữ nữ ở đây con số 8 nha còn số 8 cũng là cung chấn luôn cũng là đồng tứ chặt nhá Lữ mạng cũng 1979 khỉ mùi Lữ mạng cũng là cung chấn thuộc quân nhà Đông Tứ Chặt nhé Đông Tứ Chặt đó là chấn Đông Lam này chấn Lam, chấn Bắc và hướng chấn Đông nhé Đó là Đông Tứ Chặt nhé Làm lữ cùng một hướng nhé Thì 1979 kỷ mùi này cái mạng của mình đó là mạng thiên thượng hỏa Thì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn cái màu sắc phong thủy của chính bản mệnh mình nhé cái màu mặn hỏa này thì đó là màu tương sinh tương hợp của mình đó là màu xanh lục màu tương sinh của mình nhé cái màu hòa hợp nhé màu tương hợp của mình đó là đỏ hồng tím đó là màu sắc phong thủy chính bằng mệnh mình con mặn hỏa bị khắc kỵ bởi màu đen và màu xanh nước biển nhé đó là bị đại kỵ mấy màu xanh nước biển khi quý vị mà biết được cái à, màu sắc phong thủy rồi thì quý vị sẽ sẽ lấy cái màu sắc phong thủy đó để quý vị sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng rồi mua xe theo màu sắc phong thủy rồi là mua những trang sức như thế này trang sức như thế này để đeo trên người đó nó sẽ nó sẽ kích hoạt được tài lộc và đem lại những điều may mắn cho quý vị nhé đó về mặt phong thủy nhé rồi thì phòng hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn về cái hướng nhà tốt nhé 1979 kỷ mùi nam và nữ đều thuộc quân nhà đông tứ trạch và phòng hướng chia sẻ luôn bốn hướng tốt của mình nhé hướng tốt thứ nhất đó là hướng chánh lam là sinh khí hướng tốt thứ hai là hướng chánh bắc là thiên niên hướng tốt thứ ba là đông nam nhé hướng tốt thứ tư đó là hướng chánh đông là phục vị nhé đó là bốn hướng tốt và bốn hướng xấu của quý vị đó là hướng tây là tuyệt mệnh hướng tây lam là ngũ quỷ hướng ờ, đông bắc là lục sát và hướng cuối cùng đó là hướng tây lam là họa hại khi quý vị đã biết được bốn hướng tốt và bốn hướng xấu rồi thì phòng hướng chia sẻ luôn ý nghĩa của bốn hướng tốt và bốn hướng xấu nó có ý nghĩa như thế nào. Hướng tốt đầu tiên của quý vị 1979 kỷ mùi la và lữ là hướng sinh khí là hướng tốt thứ nhất. Khi quý vị mà xây nhà về về hướng sinh khí này nó sẽ đem lại cho quý vị đó là thông suốt là sự sinh sôi nảy nở là cát khí là hanh thông nhá thăng tiến đó là về hướng sinh khí hướng thứ hai đó là hướng thiên y hướng thiên y này ờ, khi quý vị mà xây nhà quay về hướng thiên y đó là cát khí đó là biểu hiện sự tăng tài tiếng lộc là sự à, à, hóa giải những vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt rồi là được phù hộ độ trì được sự giúp đỡ của những người khác được sự giúp đỡ nhé đó là hướng thiên ni rồi hướng thứ ba đó là hướng diên niên quý vị mà xây nhà mà quay về hướng diên niên thì đó là cát khí biểu hiện sự vững vàng thuận lợi êm đẹp rồi là sự may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình xã hội vợ chồng con gái đều tốt đẹp đó là hướng diên niên nhé hướng cuối cùng đó là hướng phục vị nhé hướng số 4 khi quý vị mà quay nhà về hướng phục vị này nó sẽ có nghĩa là phục hồi lại những khí xấu thành khí tốt phục hồi lại những những thứ không tốt thành thứ tốt đó gọi là phục vị hay còn gọi là phục hồi nhé rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ cho quý vị là bốn hướng xấu có ý nghĩa như thế nào nhé chẳng may quý vị mà xây nhà hoặc mua nhà mà quay về hướng tuyệt mệnh đó là hung khí là tuyệt mận là hết đời là sự chia ly chia cắt xa vắng nhé rồi là tai ắt nhé tai ương tật ắt nhé rồi là mưu sự không thành vợ chồng tình cảm vợ chồng sức mẻ đấy cái hướng xấu thứ hai đó là hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị mà xây nhà hoặc mua nhà mà quay về hướng ngũ quỷ đó là bị quấy rối quấy phá bị tai ương tay vạ chân cãi thị phi nhá rồi là mưu sự không thần lận đận vợ chồng chia ni chia cắt đó, đó là hướng ngũ quỷ hướng thứ ba đó là hướng lục sát chẳng may quý vị mà quay hướng nhà mua nhà hoặc xây nhà về hướng lục sát thì nó sẽ đem lại cho chúng ta biểu hiện sự là thiệt hại đức đoạn chia ni thương tổn mất mát nhá đó là hướng nục sát hướng cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị mà xây nhà mà lại quay về hướng họa hại thì đó là biểu hiện do sự là thiệt hại mất mát hao tài tốn của nhá rồi là mưu sự không thành tình duyên tan vỡ rồi là gia tăng bệnh tật rồi là khí lực bị thương tổn khí lực bị thương tổn nếu quý vị mà xây nhà mà quay về hướng họa hại này thì cái ảnh hưởng đến rất là nhiều quý vị ảnh hưởng đến cả sức khỏe đó là âm thịnh dương suy có nghĩa cơ thể của vị đang bị yếu dần bận tật triền miên đó khí âm nhiều hơn khí dương đấy quý vị biết rằng là cơ thể chúng ta cần khí dương nhiều khí dương nhiều để gì là kháng thể nhiều để nó xua đuổi và đẩy nùi đi nấn át đi những bệnh tật nhé đó là vấn đề hướng nhà không tốt đấy hướng nhà tốt thì cái gì cũng tốt cả hướng nhà không tốt không hợp nó xấu lắm khi quý vị mà đã biết được là cái hướng nhà xây của mình là hướng nào bây giờ chúng ta đi tìm mua một miếng đất khi quý vị mua được một miếng đất rồi thì quý vị lại là phải xem cái năm nào được tuổi xây nhà quý vị cũng biết rồi Năm được tuổi xây nhà ở đây có nghĩa là năm quý vị không phạm vào ba điều cấm kỵ. Đó là không phạm tam tai, không phạm hoàng ốc, không phạm kim lâu. Đó là những cái năm không phạm ba điều cấm kỵ này sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị. Đó là năm được tuổi xây nhà. Nhé. Rồi tiếp theo quý vị đã chọn được cái năm xây nhà rồi thì quý vị chọn cái tháng xây nhà thì phong hướng chia sẻ luôn thì tháng nào quý vị cũng có thể khởi công xây nhà nhưng quý vị phải xem lịch âm nhé tất cả đều xem lịch âm hết ví dụ như quý vị chọn tháng 6 để chúng ta động thổ xây nhà thì quý vị phải chọn được cái giờ khung giờ hoàng đạo hợp với mệnh mình để làm lễ động thổ có nghĩa là xem lịch âm trong tháng 6 đó xem cái khung giờ hoàng đạo hoàng giờ hoàng đạo là gì giờ hắc đạo là gì cái khung giờ hoàng đạo đó là thần thiện cai quán ở khung giờ đó là thần tốt còn giờ hắc đạo là thần ác cái quãng giờ đấy nhá khi quý vị mà khởi công vào khung giờ hoàng đạo mưu sự nó sẽ dễ thẳng cầu gì được đấy đó là khung giờ hoàng đạo là giàu tốt có nghĩa là ở trên nhé ở trên cõi trên nó cũng có thần tốt và thần ác ở dưới phàm giới nó cũng có người tốt và người xấu nó đều có trắng và đen cả nhé nó đều sự có sự đối lập với nhau chúng ta phải biết nắm bắt được khung giờ hoàng đạo của chúng ta để chúng ta chọn khung giờ đó để chúng ta làm lễ khởi công nhé cái lễ nhé cái lễ khởi công của quý vị ở đây gồm có một con gà rồi một đĩa xôi rồi là ngũ quả rồi là nhang đèn rồi là uh, uh, vàng bạc nhé vàng mã rồi là gạo muối đó thì quý vị làm lễ nhé thì cái khung giờ hoàng đạo của quý vị của tuổi 1979 kỷ mùi ở đây đó là giờ tý, giờ sửu và giờ tuất trong một tháng nó sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày có khung giờ này nó đề nó đề là giờ hoàng đạo giờ tý, giờ sửu giờ tuất đó là những khung giờ tốt là giờ hoàng đạo hợp tuổi của tuổi 1979 kỷ mùi này quý vị chọn cái khung giờ đó để làm lễ động thổ khi quý vị làm lễ động thổ xong rồi thì quý vị chính là người cầm cuốc cầm sẻng cuốc vài ba cuốc đất ở trên miếng đất đó hoặc là xới vài ba xới đất ở trên miếng đất đó đó, đó động thổ khi quý vị động thổ xong rồi thì cái phần còn lại là để cho thợ xây nó làm nhưng còn một điều cực kỳ quan trọng đó là trong cái thời gian mà xây cất quý vị không được để gián đoạn nhé không để gián đoạn xây cất chẳng may mà quý vị á mà thợ xây nó nghỉ nó bận một công việc gì đó nó xảy ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn nó nghỉ năm bữa nửa tháng nó không xây nữa nó không xây nữa thì chính trong thời gian đó quý vị là người phải là người giải quyết vấn đề này tại vì sao khi quý vị động thổ xây nhà thì trong thời gian đó là quý vị chưa có thể nào lập bát nhang để thỉnh ông thổ địa về cai quản ngôi nhà chưa lập bát nhang thì nên là cái sự trông coi ngôi nhà đó là không có giống như quý vị á, là ở trong cái một cái ngôi ở trong một cái ngôi nhà hoang cái ngôi nhà hoang thì dĩ nhiên là không có người thờ cúng nhang khói không có thì dĩ nhiên nó sẽ kéo những âm khí nhiều những uh, những cái thứ rồi vặn những cái âm khí như là rắn rết chim bọ nhá chim chóc rồi là rắn bọ đó rồi là chuột bọ nó tới nó ở khu nhà hoang đó nó đem lại những cái cái khí xấu những ám những cái khí xấu những cái vợn vất thì quý vị khi quý vị mà bước chân vào cái ngôi nhà hoang thì quý vị lúc nào cũng trong đầu lúc nào trong đầu quý vị cũng sợ khi để bước chân đến ngôi nhà hoang nó, nó có cảm giác gì lặn lặn cái ốc gáy của chúng ta lên rất là sợ rắn sợ rết sợ chim sợ chuột ở trong đó tại vì sao không có không có nhang khói nó sẽ đem lại ảm đạm và ẩm thấp và và những khí xấu nhiều đó giống như vậy thôi khi quý vị mà đang xây cất mà bị gián đoạn 5 bữa nửa tháng như vậy nó cũng như vậy là những cái âm binh âm khí nó vãng vất nó vãng vong ở khu vực đó nó ám khí vào ngôi nhà của quý vị nó đem lại những khí xấu đó là phạm hưởng chia sẻ thật tình cho quý vị nắm bắt được nhé <coughs> rồi thì phạm hướng chia sẻ luôn cái cái cái cái cái năm được tuổi xây nhà của tuổi 1979 kỷ mùi nhá nữ và nam nhá những năm được tuổi xây nhà năm nay được này Năm nay 2021 là được tuổi xây nhà nè Rồi kế tiếp là 2027, 2030, 2039, 2045, 2046, 2054, 2055, 2057, 2063 2064 và 2066. Đây là những năm được tuổi xây nhà, là những năm không phạm vào ba điều cấm kỵ. Đó là không phạm tam tai, không phạm hoàng ốc, không phạm kim lâu. Nhá, đó là không phạm vào ba thứ đó thì quý vị được tuổi xây nhà. Đấy. Thì thôi là cũng mong là qua cái video này Cái tuổi 1979 kỷ mùi Lam vào nữ này Hữu duyên sẽ xem được cái video này Để nắm bắt được cái phong thủy nhà ở của chính mình Đó Nó cải thiện được cho quý vị Quý vị biết rồi Khi mà một cái ngôi nhà hợp mận Hợp với mình nó sẽ đem lại nhiều may mắn tất cả về đường tình duyên về đường công danh sự nghiệp tiền tài đều thuận lợi giống như quý vị lựa chọn vợ chồng hợp tuổi thì dĩ nhiên hợp rồi thì cái gì cũng hợp cái gì cũng tốt đó gọi là ngôi nhà hợp hợp mệnh hợp tuổi ngôi nhà nó hợp với mình nó đem lại nhiều cái may mắn cho chúng ta đem lại nhiều linh khí tốt nhá Thế thôi Phạm hưởng cũng xin tạm dừng cái video này Cũng mong là cái video này hữu duyên Cái tuổi 1979 xem được Nhá, Đừng quên like Đăng ký kênh Để được theo dõi những video tiếp theo của Phạm Hưởng chia sẻ chuyên về những vấn đề phong thủy nhà ở khi mà quý vị đã đến kênh phong thủy nhà ở Phạm Quang hưởng là cho sự viên mãn cho quý vị luôn luôn chia sẻ những thông tin thông điệp hữu ích cho quý vị nhé thì thôi Phạm Hướng xin tạm dừng video tại đây nhé Và xin chào tạm biệt quý vị Và hẹn quý vị ở những video tiếp theo Và xin chào tạm biệt quý vị